thì lại là mình đây thì à, mình muốn à, chia sẻ với các bạn về vấn đề cái đời gamma của cô Hằng đó các bạn thì cái cái đó là nó truyền kỳ luôn các bạn truyền kỳ không bao giờ hết đâu à, tại sao là như vậy tại vì các bạn biết là trong cái xã hội á bất kể nước nào luôn bất kể nơi nào trên thế giới này thì cũng đều có một bên ác và một bên tốt hết lúc nào nó cũng như vậy không bao giờ mà xóa sổ được cái thằng ác hết không bao giờ xóa sổ được nó không có vấn đề này thì sẽ cũng có vấn đề khác giống như các bạn coi phim ngày xưa đó phim ngày xưa tà giáo với chính giáo đó hai bên đánh nhau đánh chuyện kỳ ngàn năm đánh tới bây giờ luôn đánh tới bây giờ vẫn không bao giờ tiêu diệt được không bao giờ tiêu diệt được đâu ừ. kể cả những cái đất nước mà có những cái luật pháp rất là hà khắc giống như là những nước nước hồi giáo Afghanistan chẳng hạn đó. hà khắc tới mức đó nhưng mà người ta vẫn phạm tội vẫn ác vẫn làm chuyện ác bình thường nơi nào cũng có nó sinh sống cả cho nên là không bao giờ mà tiêu diệt được không bao giờ mà tiêu diệt được hết đó, nếu mà tiêu diệt được hết thì không không không cần có công an làm gì ai cũng tốt hết rồi không cần phải có công an công an à, xuất hiện để chế ngự nó nhưng mà không có hết được và cũng không có cái nền giáo dục nào có thể giáo dục được là cho cái người ta làm chuyện tốt hết làm cái chuyện là là trở thành người tốt hết không bao không bao giờ có cái người mà làm chuyện ác á, họ biết họ đang làm chuyện ác nhưng mà họ vẫn làm chứ không phải là họ không biết không phải không ngu không biết họ không biết ừ cái đó tôi làm đó là sai không phải họ biết hết nhưng mà họ vẫn làm bởi vì đó là xã hội phải có chuyện ác phải có chuyện tốt phải có người đẹp có người xấu người cao người lùn có người ngu có người khôn nó mới tạo nên một cái xã hội nó là như vậy cho nên là cái chuyện kỳ luôn á hết cái chuyện này là sẽ có móc uh, à, chuyện khác móc chuyện nọ móc từ lưa nó rất là dai dẳng cho nên là coi như các bạn coi một cái bộ phim dài tập của của Ấn Độ hay của Đài Loan đi nhưng mà mình vẫn phải tập trung kiếm tiền làm ăn đừng để bị phân tâm đừng quá tập trung vào nó mà quên đi cái công ăn chuyện làm chén cơm bên áo của mình thì nó không có nên còn cái xã hội thì lúc nào nó cũng phải như vậy à, không tránh được không không có tránh được cái chuyện đó kể cả trong cái đội tốt nó cũng có cái thằng ác trong đó chứ không phải là không cho nên là phải chịu thôi mình phải sống sống chung với lũ thôi sống chung với lũ rồi mình biết điều đó xấu biết cái điều đó là không tốt rồi mình sẽ tránh xa ra chứ không thể nào mà tiêu diệt được không thể nào tiêu diệt được ví dụ như là cái cái phe tốt thế hệ sau thì nó tốt với phe ác thế hệ sau nó sẽ lên ác à, chứ không thể nào mà các bạn tiêu diệt hết được không có một nền giáo dục nào luôn cũng không có cái lực lượng quân đội hay công an nào có thể tiêu diệt được từ xưa từ ngàn năm trước rồi cái thời mà trưởng phiên trưởng trưởng nổ đùng đùng đến trên núi võ đan võ lâm rồi đó còn tới bây giờ luôn thì vẫn chưa xong nữa chứ đó mà và sắp tới cũng tới nữa cũng chưa xong lên tới xà quả cũng không xong luôn chứ không có <laughs> không cách nào hết cho nên là theo nếu mà bạn nào theo là theo truyền kỳ coi như là mình có phim dài tập của thằng Đài Loan với thằng Ấn Độ nó chiếu hoài chứ không ra nó chiếu mấy ngàn tập mấy trăm tập chiếu nào mà thằng thằng đạo diễn cái thằng mà viết kịch bản nó chết thôi là hết phim sẽ có cái phim khác đó, <laughs> chứ không có cách nào không có cách nào hết được cho nên là vậy thôi chứ mình thấy uh, nó uh, có nhiều bạn cũng chán theo phim hoài coi cũng chán nhưng mà thật sự là nó như vậy lúc nào cái xã hội nó cũng như vậy hết người ác người tốt không có cách nào mà giải quyết hết để thằng à rồi tất cả đều tốt hết không có không bao giờ có giáo dục phương tây phương đông gì cả à, cái gì cái luật pháp mà nó gắt gao cỡ nào lớn lên học đạo mấy thằng hồi giáo học đạo không đó bạn học từ nhỏ tới lớn luôn á đạo là dạy tốt đó nhưng mà lớn lên nó cũng tính chuyện ác à nó cái đó là không có chạy khỏi lúc nào nó cũng phải có hai cái thì phải có thằng ác thì mới biết thằng kia nó tốt phải biết thằng có thằng tốt thì biết thằng kia nó ác chứ còn nếu mà không có cái thằng ác thì đâu biết mình tốt hay là xấu không có thằng ta xấu thì cũng không biết mình là tốt hay là xấu cho nên nó phải như vậy lúc nào nó phải đi cặp ừ. cho nên các bạn cũng không phải là than phiền gì hết coi như một, là có phim hai là không coi thôi đó hết nhưng mà mình phải lo chén cơm mình áo của mình đó thì mình cũng có chia sẻ cho bao nhiêu đó thôi xin à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của mình xin cảm ơn các bạn